Trong bài tổng hợp trên trang kinh tế đô thị.vn trong ngày 8 tháng 2, tác giả Khang Nhi cho biết vì bị cư dân mạng tại Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay nên theo đó hàng loạt fanpage blog về Hani tại Việt Nam tuyên bố đóng cửa. Thậm chí những fanpage của nhóm nhạc New Jeans cũng khẳng định sẽ không cập nhật hình ảnh của Hani. Một số fanpage sau K-pop công bố việc đưa cái tên Hani vào danh sách đen. Hình ảnh lời kêu gọi tẩy chay Hani trên một fanpage. Cùng với nhiều lời kêu gọi tẩy chay khắp các diễn đàn K-pop, một số fanpage cũng đã được thành lập để lan truyền những tư tưởng kích động, độc hại trong giới trẻ, đặc biệt là các thế hệ các bạn yêu thích K-pop với những lời lẽ tục tiểu nhất mà cư dân mạng có thể bắt gặp trên Facebook. Những fanpage trước giờ là cánh tay nối dài của ban tuyên giáo và là những dư luận viên núp bóng Facebooker đã không ngần ngại tấn công cô ca sĩ và cả gia đình của cô. Một bài báo nói về sự việc này trên AFA đăng ngày 8 tháng 2 cho biết, tác giả truy tìm tất cả tài khoản Facebook người thân của Hani từ ông bà cha mẹ cho đến người thân của cô ca sĩ này đã từng chụp hình dưới lá cờ vàng. Từ đó suy ra rằng Hani được nuôi dạy trong một gia đình theo Việt Nam Cộng Hòa nên ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Những bài viết này thu hút hàng ngàn bình luận, cộng đồng, fan Việt mà đa phần là học sinh, sinh viên cho rằng gia đình Henny thuộc thành phần phản động bao que, bán nước, cần phải tẩy chay cô ca sĩ này. Hình ảnh nữ ca sĩ Henny Phạm của nhóm nhạc New Jean. Thậm chí trang Facebook Võ Đường Thần Phong của ông ngoại Henny thành lập ở Úc cũng không tránh khỏi làn sóng tấn công của hàng loạt cư dân mạng. Những hành động này hệt như họ đã kéo vào miệt thị Facebook của các trọng tài hay cầu thủ mà họ cho là có lỗi trong những trận cầu mà đội tuyển bóng đá Việt Nam thua cuộc. Sự việc này không phải là mới và lặp lại nhiều lần khiến hình ảnh người Việt trở nên xấu xí trong mắt người nước ngoài. Nhằm lấy ý kiến đa chiều về sự việc, báo VOA tiếng Việt trong ngày 16 tháng 2 đã liên lạc một số Facebooker tham gia tẩy chay Hani để tìm hiểu. Như được hỏi đúng chủ đề mà mình tâm đắc, một cô sinh viên tên là Lê Ngọc Trâm khẳng định Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, ủng hộ New Zealand là ủng hộ bao que. Coi ngày xưa bọn bao que trù dọc Việt Cộng như thế nào mà bây giờ lại lên tiếng binh vực con ranh phản động. Sống trong gia đình sùng bái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đi vài bước chân là thấy cờ ba sọc, thì không bao giờ có chuyện Hani không bị tiêm nhiễm vào đầu cái tư tưởng phản động ấy. Nhìn gia đình em như thế chắc chắn đã dạy em phải yêu lấy lá cờ đó như thế nào. Cô này cho biết thêm hình ảnh bình luận của một cư dân mạng trên diễn đàn neuron.vn. Trên diễn đàn neuron.vn, việc tranh cãi về chủ đề này cũng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Một bạn trẻ có tên Như Quỳnh đã liệt kê một loạt các hành động được cho là Henny và fan của cô ca sĩ này dùng cái mát Việt Nam để quảng cáo cho bản thân và gán ghép cho cô ca sĩ này là gốc Việt Tân. Cuối bài bình luận, cô này không quên trích dẫn một câu trong tác phẩm Làng của Kim Lân. Làng thì yêu thật đấy, nhưng làng theo tay thì phải thù. Câu chuyện cộng đồng fan K-pop Việt Nam đồng loạt tấn công tẩy chay cô ca sĩ Hani Phạm cũng phơi bày nhiều khía cạnh đáng báo động đang tồn tại trong xã hội Việt Nam. Đó là nền giáo dục định hướng lệch lạc, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, việc hòa giải dân tộc trên bề mặt chỉ là lời tuyên truyền và thực chất đằng sau có lẽ là sự chỉ đạo nhằm khiến sự chia rẽ ngày càng thêm sâu sắc. Liên quan đến bão dư luận và bới móc thông tin về đời tư của Hani,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 với mục tiêu là phát triển quân đội giải phóng nhân dân thành một quân đội đẳng cấp thế giới. Vào tháng 1 năm 2017, Tập Cận Bình đã thành lập Ủy ban Phát triển Trung ương Hợp nhất Quân sự Dân sự, chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện chiến lược này tại Trung Quốc. Năm 2021, Trung Quốc triển khai kế hoạch 5 năm nhằm thiết lập hướng dẫn tổng thể cho các chính sách và mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2025 trong đó bao gồm chiến lược dung hợp quân dân. Hình ảnh bài phân tích Mỹ tấn công chiến lược dung hợp quân dân của Trung Quốc trên tuổi trẻ.vn. Thực chất, chiến lược hợp nhất quân sự, dân sự không phải là khái niệm mới và nó đã được một số quốc gia như Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản triển khai từ sớm, ý thức được tầm quan trọng trong việc tăng cường sự liên thông hợp tác giữa hai khối quân dân sự trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, sản xuất các công nghệ tiên tiến các nước nêu trên đã đầu tư đúng đắn cho việc phát triển công nghệ ứng dụng cho cả quân sự và dân sự và đều phát triển hùng mạnh. Liên Xô trước đây và hiện tại là Liên bang Nga cũng đã triển khai chiến lược này nhưng thất bại và ngày càng trở nên tụt hậu so với phương Tây. Vì thế mà Trung Quốc chắc chắn đã nghiên cứu rất kỹ bài học này và không hề muốn đi vào vết xe đổ đó. Trong bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương ở Đại học New South Wales, về chiến lược quân dân dung hợp và mục tiêu phát triển công nghệ cao của Trung Quốc vào hôm 14 tháng 2, Đài Á Châu Tự Do đã trích câu trả lời của ông Phương. Mô hình quân dân dung hợp giúp đẩy nhanh hơn quá trình hiện đại hóa công nghệ quốc phòng, đặc biệt là các loại công nghệ mới ở Trung Quốc. Nó làm căng thẳng thêm những xung đột hiện đang có giữa Trung Quốc và các quốc gia khác, bởi lẽ nó tạo ra các mặt trận an ninh và quốc phòng mới phần nào đó thúc đẩy chạy đua vũ trang, đặc biệt trong công nghệ quân sự. Hình ảnh bài báo trên đài Á Châu Tự Do. Ông Phương cho rằng Việt Nam cần phải nhìn nhận thật nghiêm túc và có những chính sách phù hợp trước nguy cơ này. Với tiềm lực mạnh về cả tài nguyên và chính sách, mô hình quân dân dung hợp của Trung Quốc khiến cho cán cân quân sự và sức mạnh giữa Trung Quốc và các nước nhỏ ở Đông Nam Á ngày càng tăng. Điều này dẫn tới sức mạnh cưỡng ép của Trung Quốc lớn hơn và nguy cơ xung đột là lớn hơn trước đây. Do bởi Trung Quốc sẽ có sức mạnh lớn hơn, dẫn đến việc họ tự tin hơn và quá tự tin vào sức mạnh bạo lực sẽ tạo ra rủi ro đối đầu nếu tính toán chính sách sai lầm. Ông Phương trả lời cho câu hỏi của AFA đặt ra. Trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, những rủi ro Việt Nam phải đối mặt là gì? Ông Phương nhận định, thực tế mà nói, chênh lệch về quân sự quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng tăng không chỉ về lượng mà còn về chất. Điều này rõ ràng vì Việt Nam là nước nhỏ hơn Trung Quốc nhiều, mà lại không có nhiều nguồn lực và nhiều thứ phải xuất phát từ đầu về công nghệ. Hình ảnh tàu sân bay Sơn Đông được xem là một sản phẩm của chiến lược dung hợp quân dân của Trung Quốc. Đối với chiến lược quân dân dung hợp của Trung Quốc và sự phát triển của kỹ thuật quân sự dựa trên công nghệ cao, hiện tại có 3 lĩnh vực mà Việt Nam nên quan tâm chú ý, đó là an ninh mạng, các hệ thống không người lái và chiến tranh trên không gian. Hai lĩnh vực đầu thì Việt Nam có một số bước tiến, còn lĩnh vực cuối cùng thì cần hợp tác quốc tế. Nhà nghiên cứu này cho biết thêm. Việc Trung Quốc triển khai chiến lược dung hợp quân dân cũng là một phần học hỏi và rút kinh nghiệm từ những quốc gia đã thành công và sự thất bại của Nga. Vì vậy, đối mặt với những nguy hiểm tiềm tàng từ chính sách ngoại giao chiến lan,